lát cúng dường bậc tự tu cúng dường vậy tốt hơn hơn trăm năm tế tự kính thưa quý phật tử và các bạn chư tăng là một trong ba ngôi báu của tam bảo các ngài là những người xuất gia từ bỏ đời sống gia đình cuộc sống thế tục theo lý tưởng của phật tu hành để nguyện cầu thành phật và nguyện độ hết thảy chúng sinh các ngài thực hành giới hạnh thanh tịnh làm dỗ phước điền cho nhân thiên Vậy nên với ai có tâm thành kính dù chỉ một lần trong đời được sắp bóc cúng dường đến các ngày cũng được vô lượng phước báu hiểu được công đức phước báu của việc cúng dường chúng tăng tu hành thanh tịnh hôm nay ngày 19 tháng 2 năm nhâm dần tức ngày 21 tháng 3 năm 2022 nhân đại lễ mua bách danh con là bộ quốc vạn tập tu lục hòa đại diện cho các phật tử trong Hồng nhân dân, sắm sửa vật thực, trai nghi đặt bát cúng dường lên chư tôn đức tăng ni chùa Ba Vàng. Giờ này, Hương Lan đã nhìn thấy hình bóng của chư tăng ni đang ung bình bát đi khất thực theo lời thỉnh cầu của nhân dân Phật Amen. đại diện cho các Phật tử trong câu lạc bộ Quốc vàng và nhân dân dâng lời tác bạch thỉnh chưa tăng chứng minh nạp thọ và hồi hướng phúc báo cho sự cúng dường ngày hôm nay. Xin mời toàn thể quý Phật tử cùng gia đình đang theo dõi qua mạng trực tuyến cùng hướng tâm theo lời bạch thỉnh. mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Chúng con kính bạch trên chư Tôn Đức Tăng Đệ tử chúng con nay được sự hướng dẫn Phân công cắt cử Của cô chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa Xin đại diện cho các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng nói riêng Cùng nhân dân Phật tử có duyên sự xin được đầu thành đảnh lễ dâng lời tác bạch Chúng con kính bạch trên chư tôn đức tăng, lương lòng từ bi thương tưởng của chúng sinh, cùng chư tôn đức, lương lòng thương tưởng của sư phụ cùng chư tôn đức tăng, nhân kỷ niệm ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 19 tháng 2 âm lịch, Phật tử chúng con được sư phụ cùng chư tôn đức tăng chỉ dạy hướng dẫn cho tu tập ba ngày đàn lễ ngũ bách danh thực hành lễ 500 lễ hồng danh công hạnh của Đức Quán Thế Âm để sám hối, tăng trưởng công đức, hồi hướng tiêu trừ bệnh tật, thọ mạng kéo dài, tín tâm tăng trưởng. Chúng con vô cùng hoan hỷ, chúng con xin thành kính tri ân. Ân đức trên Sư Phụ cùng chư Tôn Đức Tăng đã cho chúng con có được nhân duyên tu tập thù tháng này. Kính bạch trên chư Tôn Đức Tăng, được sự hướng dẫn của cô chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng. Hôm nay chúng con xin đại diện cho các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng nói riêng, cùng nhân dân Phật tử thực hành lời dạy trong kinh, thành tâm sắm sửa vật thực trai nghi, đặt bát cúng dường trên chư tôn đức tăng, nhân đàn lễ ngũ bách danh, chúng con cầu thỉnh trên chư tôn đức tăng hoan hỷ chứng minh và lạc thọ cho chúng con chúng con nguyện mang công đức từ sự tịnh tín cúng dường này hồi hướng về vô thượng bồ đề và hiện tại hồi hướng công đức phước báu khiến được tiêu trừ nghiệp chướng tật bệnh được giảm trừ gia tăng tuổi thọ và hồi hướng nguyện cho chư vị chư thiên chư thần và các chúng sinh trong cõi tâm linh mà gia đình chúng con đã thỉnh mời được lương tựa tam bảo chư tăng nghe học lời phật dạy được an vui giải thoát và gia hộ cho gia đình chúng con được bình an chúng con cũng xin nguyện cầu chư tăng được mạnh khỏe tu hành sớm vào thánh quả giữ gìn chính pháp phật trụ lâu dài ở thế gian và hoàng dương giáo pháp phật cứu khổ cho chúng sinh làm phước điền tối thượng cho chúng sinh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 nơi văn đức của sư phụ và các phật tử trong những ngày qua đã tu tập lễ dạ hồng danh của đức quán thế âm cũng như là công hạnh của ngài để sám hối các tội nghiệp tội chướng từ nhiều đời nhiều kiếp cho đến hôm nay và cũng là để cầu nguyện cho mình được tiêu trừ các ác nghiệp tiêu trừ các tật bệnh thì đến hôm nay đã là ngày kết mãn của đàn lễ vũ bách danh các phật tử trong câu lạc bộ và tập tu đục hòa được sự hướng dẫn của cô chủ nhiệm đại diện cho toàn thể các phật tử cũng như nhân dân sắm sửa phật tử thiết nghi lễ thiết lễ cúng dường chư tăng để cầu nguyện được ban hưởng phúc lành từ tam bảo này được sự chỉ dạy của sư phụ toàn thể tăng ni quan hỷ nạp thọ lòng thành kính cúng dường của các phật tử và nhân dân xa gần nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ phúc lành này phát sinh với phật tử cũng như toàn thể thiện nam tín nữ được mọi sự bình an sức khỏe thọ mạng tài sản dung sắc an lạc và trí tuệ sẽ phát sinh tới cho các thí chủ cũng nguyện cho các thí chủ được như lời bạch nguyện cho các chúng trong cõi tâm linh mà thí chủ đã bạch được ân hưởng phúc báu từ nơi tam bảo mà được như lời bạch như sở nguyện của thí chủ nguyện cho hết thảy các chúng tâm linh cùng các thí chủ tinh tấn tu hành cùng nhau kết làm bạn nữ tu tập cầu vô thượng bồ đề thỉnh chư tăng chính tâm chính quán để hồi hướng phúc lành này tới cho tất cả các thí chủ à, thôi. Salam.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 đức xấu về đời nguyện của chư Phật mang ánh sáng Phật Pháp phổ độ khắp tất cả quần sinh, các Phật tử và nhân dân đã đặt bát cúng dường cho tôn đức Tăng Ni. Mong rằng từ nhân duyên lành này, mọi sở cầu, sở nguyện của mọi người đều được thành tựu. Chương trình đặt bát cúng dường và tu lễ ngũ bát danh xin được khép lại tại đây. Xin tùy hỷ và tàn thán quý Phật tử đã đại diện tham gia chương trình rất bát ngày hôm nay, cũng như quý Phật tử đã theo dõi chương trình truyền qua mạng trực tuyến. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc,